Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã đến với kênh cửa ờ, Cường Phát Lộc. Thì ờ, hôm nay cường chào tất cả anh em ba miền Bắc Trung Nam luôn nha. Đã đến với uh, bộ môn bầu cua bịp. Đó, thì hôm nay uh, mình sẽ nói sơ về tất cả các loại đồ bịp ở thị trường hiện nay. Đó, thứ nhất là bầu cua, thứ hai là tài xỉu, thứ ba nữa là bài lá. Anh em nhìn nha. Trên màn hình mọi người đây đầy đủ tất cả đồ anh em chơi. Thì bên cường cung cấp cho anh em thứ nhất là bầu cua nè, tem mát tất cả các loại. Đây, tem mát thì không thiếu có rất là nhiều trong tủ nếu mình không lấy ra được đó tại vì cái, cái cái màn hình nó rất là nhỏ không thể trưng bày hết một lần lên đây mà sản phẩm mình trưng hết lên cho anh em xem anh em chỉ cần kết bạn zalo 0898543111 thì đầy đủ cho anh em xem hoặc là anh em đăng ký kênh bầu cua biệt chỉ cần anh em lên youtube bấm số họ sẽ lo ra ra cái địa chỉ ra cái kênh youtube của mình nha anh em đó thì rất dễ đó thì anh em theo dõi còn hôm nay mình giới thiệu tới anh em về ba loại bịp đó thứ nhất là bịp bịp thì như thế nào bịp ở đây á, thì có thể là anh em lòn những cái dưới nước là chén nè nắp nè dĩa nè thùng nè anh em thấy chưa đó gọi là bịp còn nếu như anh em chơi không cần bịp thì mỗi sòng mỗi chỗ mỗi khu vực nó sẽ khác nhau không ai giống ai nha anh em thì anh em liên hệ số điện thoại 0898 543 111 để được cường tư vấn và chỉ anh em cách chơi đó mỗi sòng sẽ mỗi một cái tem khác nhau đúng không anh em ạ à? chơi bầu cua thì không ai chơi chung tem hết đúng không chỗ này chơi tem này chỗ kia chơi tem kia con cua này màu này con cá này màu kia đúng không không ai giống ai kể cả bài lá luôn bài lá có chỗ chơi bài lá đô la nè bài lá hoa bông nè bài lá uh, cánh hoa nè đó rất rất nhiều đúng đúng để để, để chơi tài xỉu cũng vậy mỗi chỗ sẽ chơi loại tài xỉu khác nhau thứ nhất là hộp 13 ly 12 ly và 11 ly đó nhỏ nhất là 11 ly nha chứ không có nào nhỏ hơn 11 ly cả và bây giờ chuẩn bị 2021 đây nó bán cái hộp là 14 ly rồi anh em buồn 14 ly là to hơn hộp 13 ly là đó và trên màn hình mọi người nhìn đã thấy biết là bên mình cung cấp cho anh em đầy đủ nha thứ nhất là máy móc nè hỗ trợ cho anh em chơi thứ hai là nắp nè camera chén camera đầy đủ cho anh em luôn thì hôm nay nói vậy cho nhanh nói ít thôi nói thiểu nhiều thì à, đây là cái cục 500 test hộp cho anh em xem nha đó hộp có tan nè anh em thấy chưa tại vì đây là cần giới thiệu về anh em là chén camera tài xỉu nha anh em đó nó chuyên quýnh về tài xỉu thì à, đã quýnh cái camera rồi thì anh em yên tâm về hột là hột chợ luôn dĩa cũng là dĩa chợ luôn đó anh em chỉ cần lòn cái chén này vào thì múc thôi anh em nha lòn chén vào là chơi thôi bây giờ mình sẽ test cho anh em vài cây xem luôn đó mình sẽ test đánh cho anh em luôn cho anh em đúng là sai nha anh em dưới chén này có lục nha anh em bây giờ lục thì quýnh lục tài thôi nha anh em nha quýnh lục tài thôi ăn thua thì bỏ anh em thấy chưa lục tài lắc này lắp thoải mái nha anh em nó qua một cái màn hình điện thoại anh em à, muốn biết chơi như thế nào thì liên hệ nha anh em chén này nhị tứ nha anh em nhị tứ thì bây giờ quýnh xỉu thôi phản thì chịu đúng không ạ nhị tứ quýnh xỉu nè anh em thấy chưa chuẩn 100 phần trăm riêng chén camera thì chuẩn trăm phần trăm khỏi lo vấn đề đó luôn chén này thì à, nó sẽ là nhất tứ gì đó anh em thì chén này mình quýnh à, về xỉu thôi nha anh em quýnh nhất xỉu nhất tứ xỉu đó thua chịu anh em thấy chưa đúng không anh em thì đây là chén camera cực kỳ chuẩn đã đánh camera thì anh em khỏi bị hỏi bị lo là có vấn đề là đánh không đúng nha anh em đó như chén này thì ờ, phản bỏ nha anh em chén này nó nằm trong góc sát góc quá thì không thể thấy anh em thấy chưa nó làm sát góc quá sát viền quá thì không không thể mà mình cũng ta đánh được anh em đó nó sát viền thì anh em bó tay thôi đó như chén này nè cái này có tam rồi nha anh em tam tứ gì đó anh em nha đó anh em thấy chưa cực kỳ chuẩn luôn đó chén camera từ cái màn hình rất là nhỏ mình không thể cho anh em xem được đó nói sơ vậy thôi kể cả anh em nhìn nè riêng ờ, giống ờ, quýnh dòng nắp luôn đó cực nét nắp là khỏi che luôn nha anh em đó quýnh nắp là khỏi che cho anh em luôn máy hết hết hết bị hết pin nha anh em đó cái này ờ, nhị tam nè anh em anh em thấy chưa dán hết pin nha anh em đó thì bây giờ mình sẽ ờ, nói sơ về cho anh em xem một lần cuối nữa là quýnh tài xỉu hay là quýnh bầu cua hay quýnh bài cũng vậy anh em chơi á thì anh em phải biết cách bịp người ta biết cách mánh khóe của anh em để anh em làm sao cách nào để anh em ăn người ta chứ còn quýnh 5 năm thì có hẳn luôn tỷ lệ anh em ăn không có luôn nha anh em nha rồi anh em xem video thấy hay thấy uh, có ờ, gì không hiểu thì anh em liên hệ số điện thoại 0898 543 11 để được cường tư vấn và hỗ trợ cho anh em về cái bộ môn uh, tài xỉu việt rồi cuối video chúc anh em thành công trong cái năm 2000 uh, 2021 sắp tới đây xin chào anh em nha